Trong dịp nghỉ lễ 30 4 mùng 1 tháng 5, du khách đến với Mù Căng trải sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và trải nghiệm các hoạt động du lịch đáng nhớ, nhất là sau những ngày dịch kéo dài thì lựa chọn đến với Mù Căng trải để khám phá và trải nghiệm sẽ rất thú vị. Huyện Mù Căng trải sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng với chủ đề Ngày hội thống nhất và khởi động lại các hoạt động du lịch năm 2022 vào 20 giờ tối ngày 30 tháng 4 Kèm theo đó là các động thể dục thể thao phục vụ nhân dân các dân tộc trong huyện như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đánh quay, ném còn thái, lẩy bao, bịt mắt đánh trống, đi cà kheo, nhảy ba bố. Không chỉ vậy, du khách còn được tham gia chương trình khai mạc dù lượn bay trên mùa nước đổ, trình diễn bộ môn bay dù do các phi công trong và ngoài nước biểu diễn. Trong đó có bay đôi cho du khách trải nghiệm, bay trình diễn bắt đầu từ 34 đến 28 tháng 5 năm 2022. Bên cạnh đó, du khách còn được tham gia các hoạt động du lịch cộng đồng cho trải nghiệm những giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Thái, Mông, khám phá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa mù căng trải, trải nghiệm thực hành làm các sản phẩm văn hóa như vẽ sáp ong trên vải, chế tác nhạc cụ, biểu diễn các tiết mục văn hóa, văn nghệ mang đậm đà bản sắc dân tộc, tham quan các sản phẩm nông sản, ẩm thực các dân tộc, tham gia trải nghiệm làm bờ, dẫn nước, cày, bừa, cấy lúa, xe lanh, dệt vải. Cũng trong dịp này, du khách sẽ được tham quan các mặt hàng của chợ phiên vùng cao với đa dạng các sản phẩm của địa phương vào các thứ bảy chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 34 đến 28 tháng 5 năm 2022 tại tiểu khuôn viên trung tâm huyện, khu vực Ba Nhà và đèo Khóc Phạ với đủ các mặt hàng nông sản, các sản phẩm ô cốp trên địa bàn huyện. Và đặc biệt, vào tối thứ bảy hàng tuần, sẽ tổ chức các đêm văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc